đấy nghe mình có con đang cắn kìa sởi mút kìa mút bành phao bác kìa này chắc là cá rô này ui ui đây rồi ui ui hàng to hàng to anh em ơi ui trời ơi hàng to không phải rô các bác ơi con gì vậy wow bư bư bư anh em ơi ui bốn số tay lên rồi bư bư hai con này hơn chục cân đẳng cấp ở đây chứ đâu quan là đã các bạn ạ Ô, oh, anh em nhìn nhớ phê liệu. Cái này khả năng không cần phải quét sát tế các bác ạ. Con này ra đẹp thật. Ồ mèo nướng ngon chưa? Mưa bay bay rồi, không cần quét sát tế anh em ạ. Quá tuyệt vời. bạc đây bọn này có một kéo trâu gãy các bạn ạ này kéo phề à, khả năng bây giờ đánh luôn ở cái cái lỗ này các bạn xào luôn ở cái cái, cái lỗ lỗ rồi. đánh gần bá chẳng cần đánh sao bá đâu làm luôn ở đây này làm mấy cục mồi xuống em nhé làm mấy cục mồi đó đúng lỗ luôn ok rồi cân lưỡi thử xem là lông sâu thế nào các bác ơi à, kéo lưỡi ờ, lên cho phao lên tí đã nó vướng lưỡi à, sâu đấy nhỉ ôi sâu lắm anh em ạ chìm nghỉm luôn nước này sâu đã man nhỉ cách bờ có một đoạn nhưng mà nó rơi khoảng gần 2 mét nước này chết dở rồi à, được đấy một nước sâu này thì đánh này vớ vẩn hay gặp cá to này. sâu này đánh mới là hay đấy các bác ạ ok đẹp luôn trình chiến rồi các bác ơi xuống rồi vừa sinh này chẳng cần chống cần em vừa định làm cái chống cần là thôi chắc chẳng cần nữa hay rồi anh em ơi đóng đóng đóng đóng đóng đóng đóng đóng đóng rồi anh em ơi anh em ơi đóng đóng đóng đóng đóng đóng đóng đóng đóng rồi anh em ơi ui chết chết chết cụ anh em ơi mày chạy đâu ui được mất Ê, vòng tiếc thế tiếc quá anh em ạ 一样的。 dưới rừng đây được cái nó không không thiếu củi nha bạn củi rất là nhiều nhưng mà nó hơi ẩm ẩm hôm nay chỉ ờ, để đốt về sau thôi còn đây là anh em tôi lại ờ, đốt vào thang hoa trước giờ đốt được cái này trước các bạn tí đốt hết tối này thì à, mình lấy củi luôn ở ờ, trong rừng các bác nhé củi đấy nó khô khô thì phải đốt ngay hôm nay nó mưa phùn nó ẩm ẩm à, tí phải hong khô cháy cháy đang cháy cháy đang cháy rồi anh em ạ sầu xong á cởi áo ra thì rét mặc vào thì lại lóng lóng anh em ạ <coughs> vẫn hậu covid chưa khỏi đấy này anh em tôi nướng một chầu hổ các bác ạ Cái riềng với rau má em cái rau má cái riềng mà bước vào bụng là ok Ăn cho nó thơm khoảng 100 thơm là các bạn bỏ ra người đã thấy mùi thơm này con này nướng tuyệt vời luôn đấy nhét vào bụng kia ngon thì bó bằng bằng cái dây này bó vào nó ra à, lại lại mưa tăm tăm anh em này đấy có nghe hạt mưa tí tách không rồi coi anh em xem này mưa mưa rồi mưa phùn mưa phùn các bác ạ <laughs> mưa phùn mưa phùn <laughs> anh em nhìn này, hạt mưa đốt đốt ướt hết cả cả cây cối các bác nhìn này mưa nay này đánh này hay gặp cá chép các bác ơi về quá này cũng thiên thời địa lợi nhân hòa rồi đấy nghe mình có con đang cắn kìa sởi mút kìa mút bành phao bác kìa này chắc là cá rô rồi ôi ôi đây rồi ui ui hàng to hàng to anh em ơi ui trời ơi hàng to không phải rô các bác ơi con gì vậy wow bự bự bự anh em ơi ui bố số tay lên rồi bự bự ui con này to quá các bác ơi con gì vậy trời đóng đầu muốn sợ sợ sợ sợ rách Wow, con này to, con này to anh em ơi Ui, bự bự bự Ui, chép chép chép chép rồi Ui, chép chép to các bác này Rồi mà nó đóng À dạ, anh em nhìn được bốn sáu tay lên khiếp không Phê phê phê chưa Anh em nhìn này sáu tay lên lên phê chưa Chép chép các bác ạ Này dã man Con này to, con này to Nhưng mà nó nó nó mắc vào đây rồi, không biết có lên được không các bác ạ Phê quá kinh và anh em nhìn đây phê phê phê luôn chép to này mà xuống vợt vợt vợt anh em ạ ủa <laughs> cần còng tít tôi lù lù mù nó mắc mắc mắc mắc nhiều dây quá à chỗ này vẫn đứng được anh em ạ mắc mắc nhiều cái rau muống quá không biết con luôn vào đây vào đây toàn cái gốc cây à. mới còn không bây giờ à vẫn còn vẫn còn vẫn còn vẫn còn vẫn còn anh em này một Chứ, phải vật vật vật vật vật con cá đó anh em ạ chép to luôn anh em này Đấy. ui chép nó phải thế này chứ ở trên nó mắc mắc nhiều rau muống quá toàn gốc cây đây các bác ạ gốc cốc cây cũng phải nữa đâu sợ quá Ê, đóng cá đâu thế này các bác ơi Là anh em ơi, to chưa Này, nó, nó mắc mắc mắc mắc Ôi, các bác nhìn này Về chưa Mưa mưa to, mưa to rồi, được con chép to chưa anh em này Nó phải thế này chứ Em bảo, anh em bảo con này mấy cân rồi đã chưa các bạn này ôi giời phê phê đó nhanh nhanh nhanh ủ mưa mưa to mưa to mưa to vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt lên mưa to quá anh em ạ mắc nhiều rong muỗng quá mắc quá ô mưa to rồi mưa to được con này có có sướng không ok wow wow wow Ôi, chết chết lên lên lên các bác ơi Chết rồi Ô oh. Sướng như con tê tê Phê phê Ô oh. oh, mưa to phê quá anh em này Ui ôi trời Câu nó phải thế này ý Em tháo quả phao ra đài á nó, nó vướng nhiều gốc cây quá anh em ạ Xem cụ tổ rồi Nó đóng vướng vào vẩn cái mà Ủa gốc cây nó thối kinh quá anh em ạ Mùi Hiện nay mới là cầu kéo chứ tay nó thật sự anh em mà tay em đang run phê phê rằng gỡ gỡ từ từ dây ra nó rối anh em nhé y các bác bảo đánh cần đài bốn 46 t này đánh bằng bằng bằng ngọn đài các bác bò sướng thật đấy Ôi, ngọn nó mềm bo cảm giác nó phê thật nhưng mà cá to cái bò kéo luôn anh em ạ không đâu vậy ôi bùng nữa bùng bùng nữa anh em này con này nó đóng ở bên ngoài con này đóng ngoài ổ chứ không không không, không đóng vào mồm anh ạ Đó, bình tĩnh này nó mắc bên ngoài này ai à, ai bình tĩnh bẩn quá mưa gió nó nó nó bẩn mặc tứ xỉa rồi còn đùi cái lưỡi rồi đây anh em thẩm em con này mấy cân quá bác ôi này wow cái này nếu mà quay này thì anh em không thể nào biết được độ to nó để em kéo luôn đây không thể biết được độ to nó đâu các bác ạ ôi cái này phải đo đo đo các bác nhá, đo cái này phải đo ở ờ, tí về thì sẽ cân sau đây một gan tay của em là 20 cm các bác nhé 20 này đến đây nhỉ 40 này 55 đấy là 55 cả đuôi là 55 cm anh em ạ wow phải nói là tay run anh em ạ cầm tay vẫn là run luôn Này các bác bảo đi đời đi câu này có sướng không mưa mưa thì cầu cái đính chẹp ngay anh em ạ Ôi thôi thôi phải vào phải vào Trời ơi, vào túi vào túi Còn này nay về mà Con này mà này, om giữa thì có phải là hết Luôn kết bia các bác ạ Không, trời rét này khả năng một tí rượu Phải làm tí rượu với con này mới hợp lý Ô, ô, ô đứng đừng, đừng Vào đây em ơi Này, to thất đi các bác ạ Phê quá Ôi thả, thả, thả nó xuống đây các bác nhé con đầu tiên ôi à. à con này cắm cắm à, cắm luôn vào đây đục thùng vải luôn ok ui cảm giác nó phê như con tuyệt tề anh em ạ lâu lắm rồi em mới câu con chép to này anh em ạ cần đâu rồi dây đâu rồi chứ đòi vừa con hút quả phao có đâu cơ mắc quá toán cây giời ơi đất hỡi nó dính vào anh em này ui ôi lưỡi lưỡi lưỡi lưỡi cuốn ở trên đó à, nó phật này cuốn đây tay đang run này đang cái lúc đã vội rồi nó lại còn cứ thích nghỉ nhằn à đây phao đây phải nói là cái cây 46T này hôm nay em lắp cái ngọn đài vào bo <laughs> nó nó cảm giác dã man anh em ạ cảm giác nó như gãy cần đến nơi đấy ngọn nó mềm mà bình thường em bo cần cứng thì em bo cảm giác là dính là nó nó nó mút là nó lích ngay là nó cứng cứng cần ngay nói chung là cần mềm cần cứng này mỗi cái nó có cái hay riêng nếu mà con to này thì cần cứng thì bo cảm giác nó kịch kịch kịch tay nó rất là sướng cần mềm thì cứ cứ hãi nó gãy anh em ạ kiểu như <laughs> là nó cũng mút tu tu tu tu xuống phề cũng còn gì phê hơn xuống xuống xuống còn thì cắm viên nghe đánh cảm giác nó sơn nó nó, nó nhạy thật đấy ờ, mồi không mồi các bác ơi cá thật đấy đánh bụi bằng múa này nó hợp lý anh em này lạch ổ lạch ổ anh em ạ Đấy. tuyệt vời ui trời mưa lên con chép phê quá các bác ơi thằng em đang phải cắm ô ướt cái, cái đống lửa các bác kìa <laughs> đã quá mưa này đến ngày ô gió gió gió gió ơi nhổ cái ô về về ăn trưa xong rồi tí lại câu tiếp anh em ạ anh em tôi ăn trưa cái đã chân tay run anh em ạ đấy con cá to quá vừa lên con to này nó còn nắng động thành ra này nát nữa thì mới mới câu được đang đói nữa mắc cái ô về đây chín chưa rồi trời đang mưa quá anh em này anh em tôi đang lo tha nó không đủ cơ bởi lại nếu một mặt nó hơi lâu nên nay để nướng hơi cao mưa tuyệt vời mưa gió này câu tuyệt vời giờ cho mấy cái cục này vào ngay các bác ạ một tí là hết than ờ, cái này nó bị ẩm ờ, này không chín được nó ờ, là hỏng đấy mưa đến hơi bất ngờ còn mưa này đánh thì ngon dập chát mưa dập cá chát quá nhỉ wow, anh em mình nó chính nó lứt thịt đã đẹp chưa cái chỗ kia lúc ờ, buổi sáng ờ, anh em tôi cho nó hơi sâu nhìn ra là nó bị cháy mình mãi sau lại phải cho cao lên lửa cháy hồng về chưa các bạn này mưa rét được ngồi như thế này cảm giác nó mà sướng các bạn ạ đợt này là đợt ờ, rét cuối cùng đấy hôm nay là buổi rét cuối cùng rồi sắp chuẩn bị thanh minh hết đợt này là thanh minh là bắt đầu là nắng ấm không không còn lạnh nữa ô anh em nhìn nhớ phê liệu cái này khả năng không cần phải quét sát tế các bác ạ con này ra đẹp thật ồ mèo dưỡng ngon chưa mưa bay bay thôi không cần quét sát tế anh em ạ quá tuyệt vời thịt nó khô dần các bác nhìn nó, nó sướng không nó bóng lọng ngon chưa anh em về nha rau đậu bên trong bắt đầu nó khô đấy cái mùi uh, giềng nó bốc ra nghe nó thơm ngửi như kiểu một cái chó oh, nhỏ hồng quá này ở đây có cái, cái lẩu chín này các bác đã ăn cái quả lậu bao giờ chưa nhỉ đây cái quả nó, nó, nó chín rụng quá này Đấy. ngày xưa bọn em đi chân bò là hay vào thấy quả này ăn lắm bây giờ cao quá không chào được mưa nó trơn ở à, đây đấy có một quả này mặt nữa. À ui ướt ướt ướt mưa nữa ướt đây có mấy quả đấy chùm quá thì cái nậu này phải có cái quả nậu gọi là quả đậu chu chi ăn nó mới ngon nó không không nó không chua lắm cái, cái loại này thì ăn là sẽ chua này Đấy, một chùm luôn này về rửa qua ăn quá đây nó bẩn bụi bám bẩn toàn con gì nữa này tí phải rửa qua ăn ngon chấm su tuyệt vời ui đấy wow, đi về mua bia anh em ạ chặt được hai cái lá chuối đi trơn ngã tí nó vô mồm mưa nó trơn quá à. đi lá chuối đây về đấy cái chỗ anh em tôi gác đựng đi không thì nó trơn thật đấy bây giờ anh em tôi giải lại các bác nhé à, cái bàn luôn này rồi cắt đôi đôi lá ra vừa tầm cái nào này vừa chắc nó hơi bẩn có tao con đâu nhỉ đẩy tao con để đây cho lùi cái này ra ai già Đấy. xanh tươi thế thành cái bàn hai thằng ngồi quá đẹp luôn các bác này này, cho cho cái lá lon xuống dưới đó sạch luôn mưa vừa sạch luôn các bạn nó chỉ dính một tí nước thôi mà rất là sạch rồi ok à, anh em thôi chuyển cho con rồi cái kia quẩy rồi anh em tôi ở đầu chuyển các bác ạ nói nói quá thơm thơm thơm ui giời đã chưa các bác ơi ôi ngon chưa anh em ơi đẹp nhất ui sợ tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời ai cắt cái này ra cái cái ngon lắm các bạn ạ nó thơm cái mùi riềng nó thơm kinh khủng luôn ui đấy còn gì bằng nhìn nó thế nào gió nó to